Hello, everyone. Good evening, guys. Nice to see you guys today. Hello, everyone. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, guys. Nice to see you guys today. How, how Hello, teacher. I'm fine. Thank you Hello, so much. Hello, teacher. Hello, guys. Hello. Have you guys teacher. review the words? Have you guys review the words? Hello, teacher. Hello, guys. Hello, everyone. Hello, teacher. you guys review the Hello, words teacher. about the clothes? Các bạn no. có xem lại những cái từ vựng về quần áo chưa? Hello. Hello, everyone. Sao quân nói trả trả lên nhở? Yes, you cannot hear me. You cannot hear me? Can every you guys can hear me, right? Hello guys. Hello Everyone, can you guys hear me? Hello guys. Hình như tiếng của tôi hơi nhỏ đúng không? You guys hear me well? Yeah. Let's wait for your friends, okay? Let's wait for your friends. So uh, I want to talk a little bit about the class today. Okay, uh, I want to talk a little bit about what we're going to do today. Uh, I know you guys are very excited to play quiz, right? But, but today we're not going to play quiz, we're going to play a different game. Mm -hmm. And uh, today we're going to focus on learning. Uh -huh. We're going to focus on continuing the lesson today. So I think, let's see, what time is it? It's 8 p.m., right? Uh, it's 8 p.m. So I think we can start the class today. So I want to invite one friend. I will invite, there are some pictures right here. So I have some picture right here. I want to invite a friend and that person will tell me what is describe the clothes on his or her? Uh-huh. Is it what is he wearing? What is she wearing? Okay. Who's ready to do this one? Who want to do this one? Let me see who raised. Okay, I can see Song Ang, you raise your hand. Can you describe what is he wearing? Can you help me answer the question? What is he wearing? Mm -hmm. He's wearing polo shirt. Ah, a polo shirt. Okay, what else? What else? Try to describe everything that you know. So a polo shirt and Anna, uh, what is this? What are these? Shorts? I don't think they are shorts. Uh -huh. Shorts. Thường là quần đùi thì con thấy nó phải ở trên đầu gối đúng không An? Quần đùi thì nó sẽ phải trên đầu gối đúng không? Thì cô nghĩ đây không phải là quần đùi đâu mà sẽ là quần dài. Quần dài là gì? Anh nhớ không? Ừ, you remember? What word can you use? quần kaki nè cái quần quần kaki những cái quần như thế này quần dài nói chung á thì An có thể gọi là gì remember there are two words that you can use there are two words that you can use có hai từ mà An có thể dùng được anh nhớ không one word start with the letter T and one word start with the letter P remember what are they pants pants yeah pants or pants hoặc là gì An pants or trousers Trousers. Yeah, trousers. Okay, good job and well done. So you can say when you answer the question, what is he wearing? Ah, you look at the picture. What is he wearing? You can say he's wearing, he is wearing, or he's. Okay, he's wearing. Các bạn có thể nói tắt cũng được là he's hoặc là mình có thể dùng là he is wearing đang mặc cái gì đang mặc đồ gì thì các bạn có thể dùng à, những bạn sau những bạn sau mà cô mời các bạn có thể vừa giúp cô là nói luôn color cũng được ví dụ như he's wearing a, a blue polo shirt for example à, and and and brown trousers đó các bạn sẽ cố gắng cứ nói ra hết tất cả những cái quần áo nào mà các bạn nhìn thấy được các bạn có thể kể được có thể dùng màu sắc được thì các bạn cứ kể hết cho cô ví dụ như cái này đáp án chính xác nhất mình có thể thấy là cái này he's wearing a blue polo shirt and brown trousers ok đối với những cái nào mà các bạn sẽ thấy là nó có tụi con mà thấy là nó có nhiều màu á thì tụi con có thể dùng khoảng một hai màu chính thôi mình chỉ cần dùng cái màu chính của nó thôi cái màu nào mà con thấy nó nhiều nhất á con dùng cái màu đấy để miêu tả cái món đồ đó là được Okay, good job and well done. Good job. Now, the next picture. Uh, let's invite Kanam, please. For the next picture, tell me what is she wearing? She wearing a dress. Ah, what color? Use the color too. Okay, use the color. Too. A pink dress. A pink dress. What else? What else? What about these? Ah, uh, you don't know this one. You remember? High, yes. high something, something high, high, high what? High, high, high what? High what? I don't know. They, are high heels, heels, heels, high heels. Mm. Good job. Again, Nam. Again, again. What is she wearing? What is she wearing? She wearing a pictures and of, and and high heels. Yeah, high heels. Good job now. Well done. Yeah, exactly. High heels. You can say a pair of cũng được. Bạn nào mà muốn dùng số ít thì mình có thể dùng là a pair of để nhấn mạnh là một đôi thôi thì tụi con có thể dùng là a pair of. She's wearing a pink dress and a pair of high heels. A pair of black high heels. Bạn nào cố gắng dùng được màu sắc thêm cho cô thì các bạn nhớ dùng nha. Ok black high heels giày cao gót mà màu đen đó à, mình dùng thêm cái màu sắc vào ok good job Nam well done the next picture let's invite okay you can see there are a lot of things on her right there are a lot of things on her I want to invite Hoàng Giang please can you help me what is she wearing what is she wearing tell me everything you know about her about her clothes okay What is she wearing? Did you say anything? I cannot hear you. Giang, did you say anything? Giang có nói gì chưa? Tại vì cô không nghe được cái tiếng của Giang á. I cannot hear you. I cannot hear you. Nãy giờ Giang có nói gì không? Cô không nghe được giọng của Giang vậy. I cannot hear you. let's try to turn on your mic again okay bây giờ Giang thử uh, mở micro lại thử cho cô nha nào one more time one more time hello ah, I'm sorry I cannot hear you today what's wrong with your mic I think there's a problem with your mic yeah I don't know too I cannot hear can everybody else hear her Nam can you hear her Nam có nghe thấy uh, Giang không nãy giờ Giang nói Nam có nghe thấy không I can't hear Uh, you just like me, right? You cannot hear her, huh? Please check your mic again. Ask your parents to check the mic again, okay? Uh, now, some friend, okay, other friend, please help Zhang, okay? Uh, Phúc Wing, please, can you describe her clothes? Can you describe all of her clothes? Well, what is she wearing? What is she wearing? She is wearing uh, mm, what do you know? Brown a brown, a brown sweater. A, a brown sweater. Okay, good. A brown sweater. What else? And gray shorts. And ah, gray shorts. Okay, wait, wait. You don't have to say and after everything. You just need to use and at the at the last item. con chỉ cần dùng and cho cái cuối cùng khi mà mình liệt kê á, thì nguyên nhớ này nguyên không cần phải dùng and cho từng cái một nguyên chỉ cần nói liên tục đến cái cuối cùng thì nguyên mới dùng and cho cô ok ví dụ như con kể ba thứ đi ví dụ cô có là I like uh, strawberries apple ừ. bananas kiwi and pears cái cuối cùng thì con mới thêm and vào ok nguyên Now, what else? What else? Uh huh. Again, what else? What else do you see? She is wearing She is wearing a brown sweater, mm -hmm. gray shorts, mm -hmm. a, a purple a pair of purple tights. Good job. Yes, well done. A pair of purple tights. Good. What else? And brown boots. Good job. Brown boots. Wow, you know a lot of clothes. Good job, Wing. Well done. And there's actually something else. If you look carefully in the picture, you can see this one. This one right here is actually a, a what? Can you guess? Do you know what is it? There's something brown here. Do you know what is it? I don't know. Um, ờ, ví dụ như bạn này bạn cái quần short đúng không quần short thì thường nó sẽ có cái đai cái đĩa quần cái đĩa quần thì con có thể nhét cái gì vào ví dụ mình bận quần bị rộng quá đi thì mình có thể uh, mặc cái gì vào để mình cho cái quần của mình nó ôm cái nó vừa với người mình nguyên con mặc cái gì vào a belt ah yeah a belt right nếu mà con nhìn kỹ thì cái đấy là cái belt đó good job và cái này ví dụ như mình không biết cái từ thực ra cái mũ này thì tụi con dùng từ chung có thể dùng hat cũng được it's okay to use the word hat uh -huh. it's okay to use the word hat there's a, a, a, another word for this one is a beret mũ nồi cái mũ nồi thì mình có một cái từ khác nữa là a beret cái mũ nồi à, cái mũ này các bạn nào mà thấy ở bên pháp á, thì những người người ta ở bên pháp người ta mang cái mũ này rất là nhiều thì mỗi cái món đồ nó đương nhiên nó sẽ có một cái tên đặc trưng hơn nữa nhưng mà mình không cần phải am hiểu quá nhiều à, đây là về nói về vấn đề thời trang rồi đúng không nó không còn là từ vựng bình thường nữa mà là còn về vấn đề thời trang đúng không cho nên là có rất là nhiều cái mỗi cái nó sẽ có cái tên đặc trưng riêng ừ. mình chỉ cần học những cái gọi là cơ bản nhất thì các con có thể gọi đây là cái hat cũng được it's a hat it's okay to call it a hat uh-huh. nó không mình không sao nếu mà mình gọi hat thì nó cũng là một cái danh từ chung để chỉ về những cái mũ à, nên là mình vẫn có thể dùng cái chữ hat ở đây ok good job Nguyên well done Your friends have answered a lot of clothes and they are all correct. Good job, Wing. Well done. Now a lot more. I still have a lot more pictures for you guys. Mm, please, someone, please help me. Uh, let's invite Fung An, please. Can you describe all of her clothes? What is she wearing? She wearing a a black black sunglasses. Ah, ah. Do you say uh sunglasses? Can you say uh? Uh, uh? black Sunglasses. Ừ, nếu mà sunglasses thì à, Phương Anh có dùng ờ đi chung được không? Sunglasses là số nhiều nè, con có dùng ờ được không? Nếu mà muốn dùng số ít thì con phải nói là ờ gì á, Phương Anh nhớ không? Ờ gì, ờ gì thì mới được là dùng với sunglasses. Oops. À, sunglasses. đúng rồi, a pair of black sunglasses. Rồi, what else? Còn gì nữa Phương Anh kể tiếp cho cô nè. A ờ, handbag A handbag. Wow, good job. It's a handbag. Good. A handbag. What else? A sweater. A sweater. Good job. You can say a black and a, a white and black sweater. Okay, it's okay. A black and white sweater. À, ngoài ra cô cô chỉ Phương Anh cái này nữa nè. Cái áo này nó có một cái họa tiết rất là quen thuộc đúng không? Nó là họa tiết sọc. À, cái họa tiết sọc này là mình thấy cũng hay có trên quần áo đúng không? Thì Phương Anh có thể nói là a stripe. Oh, sorry. Cô dùng a stripe. Đúng rồi, a stripe sweater. A stripe sweater đó ví dụ cái họa tiết sọc nè hoặc là ví dụ họa tiết đốm thì mình sẽ có dot à spot đó thì cái này ờ. họa tiết sọc ừ, a striped sweater what else Phương Anh what else what else can you see a high a pair of high heels good a pair of high heels good job what else what is she holding right here What is she holding? Cô ấy còn cầm cái này nữa. Theo Phương Anh là cầm cái gì? A coat. A coat or a coat hoặc là cái gì nữa Phương Anh? Tại vì mình không nhìn kỹ được đúng không? Mình không thể biết đây là coat hoặc là cái gì nữa. Coat or Yeah, coat or jacket. What about these Nãy giờ Phương Anh chưa nói về cái quần đúng không? Hmm? Uh, and a pants. A pants? Are you sure? A pants. A pants là theo Phương Anh là đúng ngữ pháp chưa? A pants. A uh, pants. I. Uh, a pair of pants. Yeah, a pair of pants. Good job, Phương Wow, very good job for today. Good job, Phương Your friends have told us a lot of clothes, right? Sunglasses, sweater, uh, pants, jacket or coat, maybe. We don't know, huh? A handbag, high heels. Well done. Good job Phương Anh. Well done. Và ở đây cô chỉ các bạn thay vì nói màu không thì các bạn có thể nói cái họa tiết này thực ra nó rất là hay sử dụng trong quần áo đúng không? Thì tụi con có thể dùng cho cô cái chữ stripe này để nói về cái áo mà áo sọc á. Áo nào mà nó sọc sọc kiểu này tại vì cái kiểu này rất là phổ biến nha. Thì các bạn có thể dùng cái chữ này. A striped sweater, a striped t-shirt, a striped shirt for example. Cái gì mà nó có họa tiết sọc như vậy nè thì mọi người có thể dùng cái chữ stripe này cho cô. Ok? Good job. Well done, Phương An. Next picture. Next picture. Uh, can you help me? Khoa, an Khoa, please. Can you help me? What is she wearing? What is she wearing? Con có thể kể được gì? Cô cô cái cô này có đang mặc những cái món đồ gì, món cái quần áo nào đâu ờ. Khoa thử kể cho cô nghe. What is she wearing? She wearing a white t-shirt. Uh ờ -huh, a white t-shirt. Ok. Cái này thì mình không biết được ở trong là áo tay ngắn hay là tay dài đúng không? Cho nên là phía bên trong thì mình nói cái nào cũng được. T-shirt. Yes, maybe a white t-shirt. What else? Còn gì nữa không Khoa? What else? She wearing a blue a blue trousers. A coat. A coat. Trousers. A trousers. I don't think they are trousers. Khoa. I don't think they are trousers. Cái quần này nó có cái tên đặc trưng hơn cho nó đó. Nó không chỉ là quần dài mà quần tây đâu, nó không phải là quần tây đâu, mà nó có cái tên đặc trưng hơn cái quần này. Nó làm bằng chất liệu gì Khoa biết không? Hmm? They're made of what? Blue jeans. Yeah, uh, yes, they are blue jeans. Good job, blue jeans. Rồi, còn gì nữa nè? T-shirt, blue jeans, what else? A ờ, handbag. A handbag. Good job. What else? A handbag. Well done. And a white shoe. A white shoes. A white shoes. Are you sure? A go with shoes. A white shoes. Mình có dùng shoes đi với a được không? Khoa nhớ lại, nhớ lại nè. A có đi được với chữ shoes không? Shoes là số nhiều nè. A pair of white shoes. Yeah, a pair of white shoes. Đúng rồi, nếu mà Khoa muốn dùng là ờ thì con phải dùng là a pair of white shoes. Hoặc là con chỉ cần nói là white shoes là được. Số nhiều thì không cần có ờ. Cho nên nếu mà con muốn nói vắn tắt á, thì con chỉ cần nói là white shoes thôi. Không cần ờ, ờ. Còn nếu mà mình muốn chỉ rõ ra là một đôi, một đôi thì mình có thể dùng là a pair of. What about this one? What about this one, Khoa? What is it? It's a very long one right here. What is this one? a palace son of sea. Huh? Son of sea? What is a pair of? Ah, you mean this one, right? On her head? Uh-huh. It's a pair of, a pair of what? Again, a pair of. A pair of sun. Sunglasses. Sunglasses. Again, sunglasses. A pair of sunglasses. One more time, one more time. Yeah, what about this one? What about this one right here? What about this one? Very long one here. What is it? Sweater. A sweater. Are you sure it's a sweater? I don't think it's a sweater. Sweater nó là một cái áo, áo dài tay thôi. Còn áo này thì con dùng để khoác bên ngoài nè. Mà con thấy nó hơi dài dài nè. Thì nó là cái từ gì đó là đặc trưng cho nó đó. Cái áo khoác mà dạng dài dài như vậy, dài qua tới đầu gối nè nó là cái cái áo khoác gì Khoa nhớ không what is it uh, it starts with a letter ah it's not a sweatshirt ah sweatshirt nó là một cái áo một cái áo tay dài mà nó còn có cái mũ trùm lại á ừ, cái mũ trùm lại á thì mình mới gọi là sweatshirt còn cái này nó là một trong hai từ này nè khoa nhớ không thì khoa chọn từ nào cho cô này which one do you choose what is it is it a coat jacket yeah, it's not a jacket, okay, it's a coat. Những cái áo mà khoa thấy này, nó mà dài như vậy á, những cái áo khoác mà dáng mà nó dài ra như vậy thì mình sẽ không gọi nó là jacket nữa mà mình sẽ gọi nó là coat, okay? It's a coat. Uh mm-hmm. -huh. Well done, good job khoa, good job. Như vậy là khoa đã giúp cô và các bạn kể ra rất là nhiều. Mm, well done. Sunglasses nè, đó áo khoác rồi áo bên trong bên những cái nào mà tụi con thấy không rõ thì tụi con có thể nói cơ bản là được không cần phải mình biết chắc chắn cái này là cái gì à, nhưng mà bạn dùng được cái color cho cô nè đó blue jeans nè à, handbag nè white shoes nè đó ok good những cái đôi giày cũng vậy ví dụ các bạn nhìn vào mà các bạn không nhớ không nhìn ra kỹ được thì mình có thể dùng những cái từ chung lại ví dụ như là chữ shoes nó có thể nói chung là giày à, shoes đó thì các bạn có thể dùng cái từ đấy cũng được ok good job well done Okay, now who can uh, describe this one? Ah, okay, John, can you help me with this one, John? Can John help me? What is what is he wearing? What is he wearing? He wearing a blue cap. A blue cap, good. A blue cap. What else? Do you know what is this on his mouth? Do you know what is it? We always have to wear this one when we go outside, right? What is on his mouth? Cái, cái từ này là dạ thật vâng. ra là a blue what? A blue what, John? A blue? Dạ blue là vâng. coat. coat? Coat? I don't yes. think it's a coat. Huh. À, coat thì thực ra thì cái áo khoác nó một là một khi mà con dùng cái chữ coat thì nó một là cái áo khoác dạng phao mà để con giữ ấm á hai là cái áo khoác đấy nó là những cái dáng mà nó rất là dài còn những cái này thì con có thể dùng cái chữ jacket ok it's a jacket uh -huh. what else what else còn có gì nữa what else John inside inside of the jacket what is it ở bên trong này ở bên trong ở ngoài thì bận áo khoác như vậy ở trong thì bạn này bận gì what is he wearing inside a white a white t-shirt a white t-shirt a white t-shirt not a shirt okay it's not a shirt shirt là áo sơ mi còn đây con thấy rõ ràng cái cổ của nó không phải là cổ sơ mi đâu đây là cổ áo thun á cho nên là John để nói là shirt t-shirt a white t-shirt Good job, well done. okay? ví dụ ở đây cái quần này mình không rõ là quần gì thì John có thể dùng danh từ chung là cái pants cũng được, black pants. And this one is a, what is it? là mình cũng nghĩ ra cách để mà có chế tài có những cái ờ... khuyến khích được tôn phúc rồi vân vân làm thấy thấy cái cách chứ còn cái tình hình mà you sâu can là... a bag a bag okay handbag thì nó sẽ thuộc về từ vâng đúng rồi handbag có nghĩa là một cái túi mà các bạn các bạn thấy là thường là ờ, con gái hay sách hang á còn những cái túi chung các bạn mà muốn dùng cái từ chung cũng được không sao hết á mình có thể dùng cái chữ bag à, cái bát nó mang nghĩa rất là rộng nó là một cái túi một cái cặp một cái túi gì dạng gì đó uhm, túi ni lông nó cũng được gọi là bát nữa cho nên là khi mà mình không rõ về cái đấy cái tên đặc trưng của nó mình có thể dùng những cái từ chung ví dụ như là shoes hay là bag hay là hat nhưng mà cái này thì mình biết là cái gì đúng không blue cap nè cho nên mình sẽ dùng cái chữ cap thay cho cái chữ hat bình thường à có những cái đấy là những cái bạn có thể miêu tả như vậy ok next up um, look at Oh, she's wearing a lot of beautiful clothes on her. Can Huyen An help me? What is she wearing? She wearing a black set of glasses. A a black a black a pair of a pair of a pair of sunglasses. Yeah, or you can say a pair of black sunglasses. một cặp chính đen đúng không ý của Huyền Anh là một cặp chính đen thì mình có thể dùng là a pair of black sunglasses okay what else Huyền Anh what else she wearing a black high heels à a black high heels are you sure a black high heels mình có dùng high heels đi với chữ ờ được không nếu mà ờ thì Huyền Anh phải nói là ờ gì ờ gì thì mới đúng được A pair of a pair of of black of black high heels. Good job. What else? Còn gì nữa Huy Anh? What else can you see? What are her uh, the other clothes? Còn gì nữa? She wearing a gray dress. A gray dress? Okay, dress. Are you sure it's a dress? A dress. Dress là cái cái đầm đúng không? Nhưng mà con thấy ở đây là cái cô này đang bận hai phần trên với phần dưới là nó khác nhau này như vậy cái đấy nó không phải là cái đầm mà nó là cái gì Huyền Anh what đi it cái đầm thì nó sẽ là cái cái đầm con mặt từ trên xuống dưới chỉ cần một cái đầm thôi là mình thành cái bộ đồ rồi đó nhưng mà ở đây cô này mặc cái áo ở trên rồi ở dưới là một cái váy như vậy cái váy thì là gì Huyền Anh nhớ không it's not a dress what is it it starts with ah, it's a skirt yeah it's a skirt còn ở trên thì cô chỉ không biết là Huyền Anh còn nhớ từ đấy cái từ nào mà thường áo áo của nữ mà có kiểu cách này nọ đó áo của nữ những cái áo sơ mi của nữ thì thường nó sẽ kiểu cách hơn mấy cái shirt của con trai đúng không thì những cái kiểu áo kiểu như vậy á, áo tay dài mà có cánh này áo có cánh có nghĩa là áo tay dài đồ này mà có kiểu cách như vậy nè à, Huyền Anh còn nhớ mình sẽ dùng từ gì không it starts with the letter B remember uh, nó sẽ nó sẽ là nếu mà con dùng thêm cái màu white vào thì nó sẽ biến thành một cái áo khoác một cái áo khác nếu mà mình có cái chữ white vào trong cái, cái áo đấy thì nó sẽ tự động biến thành một cái áo khác nó không còn là cái áo giống như vậy nữa uhm, Anh còn nhớ từ đấy không you remember that word black it's a black what this one is for the doctors remember this one is for the doctors a black shirt. À, it's not a shirt, okay? Shirt thì nó sẽ thiên về áo sơ mi mà dành cho con trai á. Còn những cái áo mà con thấy là uh, thường con gái là bận những cái áo tay dài mà nó sẽ kiểu có kiểu nhiều hơn đúng không? Thì Hoàng Anh sẽ dùng cái từ này cho cô. Remember this word? Do you still remember this one? Huyền Anh còn nhớ từ này không? What is it? A, a what? A blouse. A blouse. Okay, a black blouse. Good job. Uh, a handbag a black handbag. What about this one? What about this one right here? Right here. Do you know what is it? A black what? Huyền Anh có ờ, nhìn ra ừ. được không? A black what? A black. Cái gì để mình mình mình thắt cái váy lại, mình thắt cái cái cái quần lại nếu mà nó bị rộng quá này, hoặc là để tô nhấn nhấn điểm vô thì mình phải có cái cái đấy là cái gì? Cái đấy là cái gì Huyền Anh? cái thắt lưng cái dây nịt của mình nè ừ, mình có từ gì thì Anh nhớ không it start hồi nãy là Nguyên có nói nè hồi nãy là Nguyên có giúp mình nè Phúc Nguyên có nói về cái từ đấy rồi đó thì Anh còn nhớ không what is it it's a black like what it's a black black black what? belt. Good job, Huyền Anh. Thank you so much. It's a black belt. Well done. Good job. Well done. It's a black belt. Well done. Như vậy là cô này bận rất nhiều đúng không? Váy này, áo này, um, kín rồi belt, high heels, handbag các kiểu. Good job everyone. Well done. Mm, next one. This is oh, there's only one thing. Okay, who can tell me what is it? Um, yes, Tung Hung, can you help me? What is she wearing? Use the color for me, okay? Can you use the color? Use the color, okay? What is she wearing? This is dress. Ah, again, she is wearing, she is wearing. Tuấn Hân đọc lại theo cô nè. She is wearing. Cô ấy đang mặc cái gì? Bạn này đang mặc cái gì? She is wearing a... She is wearing A what? What is it? hôm bữa là mình có học cái từ này là bữa hưng có học không hưng có học trong cái lớp hôm bữa không she's wearing a red what cái này là cái gì cái áo này là sau khi after you take the shower if you don't want to wet your clothes you can wear this one first khi mà mình tắm xong thì ví dụ mình không có muốn mà mình bận đồ vào liền á, thì nó sẽ bị ướt đồ của mình á, thì mình có thể bận cái này vào đỡ à, thì mình có thể bận sau khi mình tắm xong này Hưng còn nhớ không a bath robe You remember that word? Hưng còn nhớ từ đấy không? A bathrobe. Again, she is wearing a red bathrobe. Again, again, Tuấn Hưng. Tuấn Hưng nói lại cho cô nghe nè. What is she wearing? What is she wearing? Bathrobe. Ah, uh, a, a red bathrobe. Okay, good job. Well done. Okay, well done. Good job. Next up. you still remember these? Uh, Lisa, can you help me? What is he wearing, Lisa? Can you turn on your mic, Lisa? Can you turn on your mic, Lisa? What is she? Oh, what is he wearing? I'm sorry. What is the boy wearing? Hello. Yes. What is he wearing? Can you answer? What is he wearing? He wearing. He's oh. wearing. Lisa, again, he's wearing. He's wearing a pair. Uh huh. A pair sunglasses. of. Yeah, a pair of sunglasses. And what about this one? Still remember? Mm. pants. Ah, not a pants, okay. What is it? Cái cái từ này rất là đặc trưng này. Hôm trước là mình có học những cái bộ đồ bơi đúng không? Có vài từ liên quan tới đồ bơi này. Không biết là Lisa còn nhớ không? Uh, this is a pair of. Cái này cũng là quần cái quần thì người ta quy định những cái từ vựng người ta được quy định là dùng số nhiều thì mình sẽ dùng nếu mà không muốn dùng ờ thì mình sẽ dùng là a pair of swimming swimming gì Lisa nhớ không swimming hôm bữa con không học ah you didn't learn last last time so you still do you know this word a pair of swimming trunks again a pair of swimming a pair, trunks a pair of swimming trunks. Good job Lisa. Well done. It's a pair of swimming trunks. Có nghĩa là cái quần bơi. Cái quần bơi thì mình sẽ dùng cho cô là swimming trunks. À, cái quần bơi swimming trunks. Okay, good job Lisa. Well done. But you still know about the sunglasses. Good job. Well done Lisa. Next up, who can help me with this? À, Ngọc Chi, can you help me? Sorry, but con xin lỗi nhưng mà hai hôm trước con chả học nốt luôn cô. Oh really? Okay, it's okay. But you don't know, but you do you know the words. Nhưng mà chị biết cái này không? Chị có biết không? Insert. À, uh, it's not, uh, what is it? Nếu mà mình có mua một cái bộ đồ như thế này thì chị có thể dùng cho cô cái chữ là a, a suit. A suit. A suit nó là một cái bộ đồ á, bao gồm có áo vest, áo sơ mi ở bên trong rồi toàn bộ nguyên một cái bộ đồ vest luôn á. Tiếng Việt mình đọc là bộ đồ vest nhưng thực tế nó thì cái chữ vest đấy nó không phải là bộ đồ đâu mà cái chữ bộ đồ mình phải dùng cho cô là a suit So you can say he's wearing a blue suit. Uh -huh. Again, can you answer? What is he wearing? He's wearing a blue suit. Yeah, good job. Well done. Thank you G, so much. Good job. And what about this one? Let me see. Ah, uh, Thủy, do you still remember what is this on here? Which one? What is this? This one right here. You still remember? Thủy còn nhớ cái đấy là cái gì không? Mình có hai cái này. Một cái là à, và một cái là which one which one which one is this one which one is this one thì còn nhớ cái nào là nó là cái đấy không cái nơ cái nơ mà để thắt ngay cái chỗ đấy đó mỗi lần mà bận đồ vest thì người ta có hai lựa chọn đúng không một là dùng cái nơ thắt ngay đấy một hai là dùng cái cà vạt ừ, như vậy cái nơ ngay chỗ đó là gì thủy nhớ không what is it Ah, ah, it's a, okay, it's not a T, it's a tie, but it is not a tie. This one you call a bow tie, a bow tie. Bow tie. Yes, good job, Thuy. Remember, it's not a T, okay? It's a tie, tie, I, I, not E, I, a tie. Good job, well done. Good job, Thuy. Good job. Next up, next up. Ah, what about this little boy? Can you help me, my Jang? Yes, what is he wearing? He's wearing a raincoat. Yeah, what color? Use the color. Use the color. He's wearing a? He's wearing a yellow raincoat. What else? What else? What else do you know? Còn gì nữa không Trang? Có gì mà Trang kể ra được nữa cho cô à? What else? Spring boots. Ah yeah, a pair. À, mình phải dùng số ít hoặc số nhiều. Nếu mà là số nhiều thì là mình nói là boots thôi. Nhưng mà nếu mà số ít thì Trang phải nói là gì? Một đôi, một đôi giày bốt. A pair of boots. Yeah, a pair of boots. Good job. Well done, Trang. Good job. A pair of boots. Ah. Next up. What about this one? Cái này là một cái từ nó đặc trưng cho cả cái bộ đồ này luôn. Các bạn còn nhớ không? cái bộ đồ mà để mà tụi con ờ, mặc mặc uh, cái bộ đồ này khi mà tập thể dục này still remember that word yes Hoàng Giang can you turn on your mic now can you turn on your mic Can you hear me? Yes, yes, yeah, I can hear you now. What is he wearing Jan, can you help me in your He friend? is wearing a tracksuit. Yeah, a tracksuit. Okay, good job. Uh, oh, oh, uh, you don't say a uh, tracksuit. Tracksuits. Okay. Bộ đồ này thì nó nó được quy định là số nhiều nên là à, Giang phải dùng là tracksuit thôi, không cần là a. Ờ. What else here? What about these? He is wearing a pair of gray shoes. Yeah, beside the word shoes, what else can you use? Shoes là một cái từ Ah, trainers. Yeah, good job. Đúng rồi. Thank you, thanks so much for helping me. Good job. Trainers. Well done. So you have two words, right? Shoes thì cũng đúng nhưng mà shoes đó là cái từ chung á. Như cô đã nói, nếu mà các bạn không rõ cái đấy là cái gì, giày gì thì các bạn có thể dùng cho cô chữ shoes. Shoes nó được quy định giống như là một loại giày chung vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình biết được cái từ chính của nó là gì, thì con cũng hay dùng giống như là giống như là Giang vậy đó. Giang dùng là trainers, or you can say sneaker à, giày thể thao đúng rồi đôi giày thể thao các bạn biết đúng không giày bata này giày thể thao này thì tụi con có thể dùng cho cô là sneakers or trainers just like Zhang. Okay, good job everyone. Well done Zhang. Next up, mm, what about she? Let's see who can help me. Uh, okay, what about you too? Can you help me? Can you help me? What is she wearing? There are three things, okay? Ở đây cô thử nói cho Thư nghe nè, có ba thứ mình có biết đã học qua luôn rồi nè. Không biết là Thư còn nhớ không? Oh, where is she? Mm, she is wearing a uh mm-hmm. -huh. Ở cái áo này, áo này là cô cũng đã chỉ luôn rồi nè. Không biết là Thư còn nhớ không? Áo áo ba lỗ đó, áo ba lỗ của mình á, mình sẽ không gọi là three hole shirt đúng không? Mà mình gọi là cái từ gì? Từ gì? Tank tank tank top a pink tank top She's wearing a pink tank top. Ừ, còn gì nữa? Thư kể tiếp đi. A pink tank top. What else? Còn gì nữa nè? A pink tank top. Còn cái này là cái quần gì? Quần này là con gọi là gì? Mình sẽ gọi quần này là gì mọi người? What is it? What are they? You guys know? Can you help me, Yui? Can you help me? Yes. Mm -hmm. What is she wearing here? What is it? What she these? wearing a brown short. Shorts. Yeah, shorts. Good. Shorts. Good job. Shorts. What about these? Có một cái từ đặc trưng cho nó đúng không? Mm, có một cái từ đặc trưng cho nó mình cũng đã học rồi. Duy còn nhớ Dạ nhớ. What is it? Yeah, good job. What are they? What is it? It's slipper. It's not slippers. Cái từ đặc trưng cho nó thì thực ra nó không gọi là slipper nhưng mà slippers cũng là một từ tốt nhưng mà cái slippers nó sẽ hơi khác với cái đôi dép này một xíu. Dép này là dép sọ ngón nè. Con nhìn kỹ thì nó là cái dép sọ ngón, dép sọ ngón thì nó một cái tên khác nữa. Không biết Duy nhớ Cái còn lại không biết là Duy có nhớ cái còn lại không? It starts with a, letter F. You remember that one? Sing flop. Ah, again, flip flops. Flip, flip flops. Yeah, flip-flops, good job. They are flip-flops. Và Duy nhớ cho cô này mình không có dùng a ờ, flip-flops, a ờ, slippers mà mình phải dùng là a ờ uh, gì A A pair of flip-flops. Đúng rồi. Yeah, a pair of flip-flops. Good job, Duy. Well done. It's a pair of flip-flops. Good job. Một là tụi con dùng số nhiều cũng được, có nghĩa là tụi con không cần phải dùng a pair gì hết, chỉ cần dùng cho cô là she's wearing flip-flops she's wearing shorts là được, không cần phải nói ờ gì nhưng mà đã tụi con dùng ờ thì phải nhớ cho cô là ờ không đi với số nhiều được các bạn sẽ đổi qua cho cô là a ờ, pair of à, một là tụi con dùng số nhiều thì tụi con sẽ không cần có ờ gì hết she's wearing shorts she's wearing flip flops chỉ dừng chỉ cần như vậy thôi còn nếu đã lỡ dùng ờ thì các bạn phải nhớ cho cô phải dùng a ờ, pair of mới được bởi vì danh từ số nhiều thì mình sẽ không có đi với chữ ờ với ần được mọi người nhớ nha ok Uh, what about him? Can you help me, Đức Tiến? Can you help me? What is he wearing? What is he wearing? I don't know. You don't know anything about him? Đức Tiến không có nhớ một cái món đồ nào mà mà, mà cái anh này đang mặc hết hả? You don't know anything? What about these? Trên mắt của anh này là anh này đang đeo cái gì Tiến? What are these? What are these? Sunglasses sunglasses số nhiều thì con phải dùng cho cô là sunglasses again tiếng sunglasses sunglasses ok what else áo áo tay dài áo tay dài thì mình có cái chữ square gì đó tiếng nhớ không what is it remember this one right here okay let me ask a friend to help you okay để cô mời một bạn nữa giúp tiếng nha um, let's see who Ah, yes, Hải Đăng, can you help your friends? What is he wearing? Can you help your friends? Tell me everything that you know, okay? Đăng, cứ nói cho cô hết những cái mà Đăng biết về cái người này luôn bận cái gì, có cái gì. What He's is he wearing? wearing? A ừ watch. A watch, good. A watch, well done. What else? It's còn Trousers. Ah, yeah, trousers, good. What else? And he has a stripes shirt. Ah, yeah, but this is not a shirt. What is it? It's a striped what? Striped t-shirt. Not a t-shirt. I don't think it's a t-shirt. T-shirt. Polo shirt. No, part of polo shirt. Polo shirt là cái áo mà áo thun có cổ á. Đang nhớ cho cô cái áo thun mà nó có cổ á. Nó có mấy cái hàng nút ở trên thôi. Nút của nó nó chỉ có mấy cái bên trên thôi. À, cái áo thun có cổ đó. Còn cái áo này là cái gì đó? Swear, swear, swear what? What is it? What word? Um, stripe swear. Swear what? Swear. Sweater. Yeah, a striped sweater. Okay, good job. What about this piece on uh, on her on his eyes? He he wears a, a he wears a pair of sunglasses. Okay, not he's wear. He's wearing wearing. He's wearing He's wearing a pair of sunglasses. Good job. Thank you, Dang, so much. Good job. Well done. You tell me everything. The watch, uh, the sweaters, the trousers. Good job. Đang đang cũng nhớ cho cô con chỉ cần trả lời một câu hoàn chỉnh của mình á thì mình không cần phải dùng and sau mỗi cái ví dụ cô nói lại một cái này các bạn nhớ cho cô khi mà mình liệt kê cái gì ra thì tụi con chỉ cần dùng cái chữ and là và cho cái chỗ cuối cùng thôi ừ, ví dụ cô sẽ thể liệt ờ, cô sẽ nói về cái người này nha he's wearing a pair of sunglasses, a striped sweater, a watch, and uh, and a brown and a pair of brown trousers đó thì các bạn chỉ cần nói and cho cái chỗ cuối cùng thôi cái liệt kê cuối cùng của mình thì mình hãy dùng and còn cái trên thì mình cứ liệt kê ra liệt kê ra liệt kê ra bình thường thôi ok good job everybody good job next up what about her uh, Nam Bình can you help me Namban, can you help me with her clothes? What is she wearing? Tell me everything you know, okay? She wearing a jacket. Ah, this is not a jacket. I'm sorry, it's not a jacket. Jacket là áo khoác thì các bạn để cho cô áo khoác cái thường là mình sẽ mặc vào và nó sẽ có giống như là nó sẽ có cái đồ uh, dây kéo này dây kéo hoặc là nút nói chung áo khoác thì tụi con biết là tụi con mặc vào còn cái này là mình phải trồng vào cái cổ của mình á trồng vào người của mình uhm, các bạn nhớ không who remember these có ai nhớ được ở đây là những từ này là tất cả mình đều học rồi luôn cô sẽ nói về năm cái món đồ này tất cả mình đã đều học rồi luôn đó this one uh, this one this one this one and this one đó one two three four five we all we learn about these five things already who can help me who can help me uh, Phương Thảo can you help me what is she wearing she she wearing a blue jeans À, blue jeans, uh, do you say uh, blue jeans? Mình nói uh, blue jeans được không Thảo? Hay là mình phải nói cái gì? Nếu mà con dùng ờ thì con phải dùng ờ gì Thảo nhớ? Ờ uh, jeans là số nhiều này cho nên là thực tế mình không có dùng ở uh, ẩn đi với số nhiều được cho nên là thảo phải dùng gì ờ uh, gì đó hồi nãy giờ các bạn có nói quá trời đã thảo nhớ không ở uh, a pair a ờ, pair of blue Good job. Ok, một cái đó đã Thảo còn kể được cho cô cái gì nữa? Cái áo này Thảo còn nhớ không? cái áo nào mà nó giống như sweater nhưng mà nó có cái mũ trùm lên nè nó đều bị giữ ấm nè nó có cái mũ trùm lên nè mm. uh, there are two words actually uh, sweat sweat what remember sweatshirt okay a ờ, sweatshirt ah hoặc là a hoodie cái này là mình hay gọi cái từ ờ, ở đây thì người ta thường gọi cái chữ hoodie nhiều hơn á a hoodie a sweatshirt a hoodie uh, what about this one còn cái này thì sao thảo what is this cái túi sách nè cái túi sách mà con gái hay sách theo như vậy nè thảo còn nhớ không ờ gì a what a handbag a black handbag okay two more còn hai cái nữa thôi thảo cố lên nè what about this one What is it on your on her eyes? Huh? Sunglasses. Yeah, a pair of sunglasses hoặc là con dùng số ít giống như Thảo nói đó, sunglasses là được. Đúng rồi và cuối cùng giày thể thao màu trắng thì Thảo nói sao ta? Thảo còn nhớ giày thể thao không? Giống như hồi nãy Hoàng Giang có nói đó giày thể thao thì mình có từ gì? Thay vì dùng chữ shoes thì con có thể dùng từ gì để chỉ chỉ về giày thể thao luôn. hồi nãy lúc Giang nói nè Giang ờ, hàng Giang nói nè Thảo nhớ không a train uh, a pair of train you can say a pair or a pair a pair of sneakers or trainer okay again sneaker sneaker or trainers okay Thảo cũng dùng từ nào cũng được hết hai cái đều đúng okay đâu bây giờ Thảo giúp cô nè thử nói lại cho cô nguyên một câu đầy đủ hoàn chỉnh luôn tất cả những cái hồi nãy giờ mình nói đó thảo thử kể lại cho cô nghe xem nè what is she wearing what is she wearing she wearing a pair of sunglasses good a pair of sunglasses good job what else còn gì nữa thảo cứ kể tiếp luôn chừng nào cái cuối thì mình mới dùng chữ and thôi mình cứ liệt kê tiếp cho cô good job what else a pair of sneakers a pair of sneakers good Good, good. A, a handbag. A handbag. Good. A pair, of blue jeans and the last one and and cái cuối cùng thì mình phải dùng and đúng không đó mình liệt kê một hồi quá trời luôn thì cuối cùng mình dùng chữ and cho cô and cái gì cái gì thảo cái áo đấy là cái chữ nào áo đấy là mình gọi là áo gì em a, ờ, a à, à, hoodie yes good job thảo well done and a hoodie good job congratulations you have the correct answers well done đúng rồi áo hoodie đúng rồi cái áo mà các bạn thấy bây giờ cũng nhiều người mặc lắm nếu mà các người con mà có ra đường thì con nhìn thấy cái áo mà kiểu có cái mũ trùm lại này mà nó dày lắm với lại nó có hai cái bên túi nè à, mình rút cái tay mình vô được á với lại có dây rút cái dây rút cái cái cái cái mũ lại đó ừ, tụi con nhìn cái áo này ngoài ở ngoài đời là tụi con thấy nhìn dễ lắm nhìn cái là biết liền luôn thì người ta gọi cái đấy là sweatshirt hoặc là cái hoodie à, tùy tụi con thích gọi từ nào cũng được hết ok good job well done ok so that's it for the clothes đó đây là những cái một số cái hình mà cô đã lấy để cho các bạn tập nói practice talking about clothes describing the clothes à So you can uh, you can talk about the clothes now, right? Các bạn chỉ cần làm gì? Về mình xem lại những cái từ vựng như vậy thì mình nhìn vào một phát cả bộ đồ luôn thì mình có thể liệt kê, mình có thể kể ra được rất là nhiều. Okay? Now, uh, after the after all describing the pictures, let's listen to the song, okay? Then I will invite some friends to read. If you guys want to sing, you guys can sing. But if you don't want to sing, you can read the paragraph for me, okay? Let's uh, sing. Let's sing along, okay? Let's listen to the song, guys. Wait, let me turn on the song. Unit 5, page 54. Sunny Days. Activity 1. Listen and read. Then sing. Boring Weekend. so boring. Okay, so that is the song. I don't think it's a very great song for me. For me, it's not really great. Uh mm-hmm. -huh. với cô thì cái bài này nó cũng không hay ra lắm. Nó hơi bị khó để hát theo đúng không? Hôm trước giờ là cô thấy là chỉ có cái bài đầu tiên, cái bài đầu tiên mà mình học á, The First Day Ever, Kate Can Be Late là cô thấy cái bài đấy là dễ hát theo nhất. Còn lại là cô thấy cái lời, à, không phải cái lời mà là cái nhịp của nó hơi khó để mình hát theo. Chắc là tụi con phải nghe nhiều lắm thì chắc là mình mới quen được, mình mới hát theo được. Chứ cô thấy bài này nó hơi khó để hát theo một xíu. So uh, let's invite one friend and you can you help me read again. Mm. Okay, I only will invite two friends, okay? Uh, Mai Trang, please read from here until the chorus. từ đây tới phần điệp khúc cho cô luôn là tới cái chữ sun này. Okay, from the beginning to the word sun. Okay. Boring, boring weekend. Boring weekend. It was a boring weekend. I really had no fun. No bike, no park, no outdoor games. Good. There was, wasn't any sun. I finished all my homework and read a à, magazine. À, Đây thực ra là người ta đang dùng quá khứ đó nên là cái chữ này thì Trang sẽ đọc cho cô là read and read a magazine. and read a magazine. I made my bed and cleaned my room. It's never been so clean. Rainy weekends are no fun. What's a weekend with, without sun? Good job. Well done, Jane. Thank you so much. Now, uh, Chi, what about you? Can you help me read from here and the chorus one more time? Khi đọc cho cô hai đoạn này và đọc lại cho cô cái phần chorus ở đây người ta có để này là cái phần in, in nghi này nè. Okay, can you help me? Okay. Our weekend is rainy, cold and windy too. I did some chores and read a lot. What I did, else wait, I did some chores. Ví này là việc nhà đó, chores là công việc nhà uh, chi đọc cho cô là chores và ở đây cái chữ read như cô có nói nó đang ở dạng uh, uh, quá khứ tại vì đã làm tôi đã làm việc nhà và đọc rất là nhiều sách đó cho nên cái chữ đấy thì chi đọc cho cô là read and read a lot uh ừ -huh. ok I read some, I did some chores chores and read a lot good job what else could I do now it's Monday it's, and it's sunny It's a beautiful warm day. Too bad I have to go to go to school. I can't go out and play. Rainy weekend and no fun. Was a weekend without sun? Good job. Well done, Key. Thank you so much. Good job. như vậy là bài này nói a boring weekend boring có nghĩa là rất là tẻ nhạt đúng không một cái cuối tuần tẻ nhạt bởi vì sao bạn không có được đi xe đạp hay là được ra uh, ngoài, ngoài ngoài ở ngoài trời chơi bởi vì sao there wasn't any sun ý của người ta đây đúng là gì rainy weekend có nghĩa là mưa á tuần cái cuối tuần của bạn là vừa qua là nó mưa không à bạn không có được ra ngoài đường chơi bạn làm hết công việc nhà nè bạn làm homework nè đó đọc và tạp chí nè uh, make a bed make my bed có nghĩa là uh, dọn giường mọi người nhớ không dọn giường dọn phòng hết trơn rồi nhưng mà không được ra ngoài chơi bởi vì sao all weekend it was rainy cold windy à, vừa là mưa mà vừa lạnh rồi còn có gió nhiều nữa uhm, nhưng mà hôm nay thì sao it's Monday and it's sunny à mà bây giờ hôm nay là thứ hai nè đáng lẽ là bạn à, là bạn phải đi học đúng không nhưng mà trời thì lại nắng đẹp trời nắng đẹp nhưng mà không được đi chơi bởi vì thứ hai là bạn phải đi học it's sunny it's a beautiful warm day một cái ngày trời rất là đẹp mà rất là ấm nữa too bad I have to go to school quá tệ too bad giống như là kiểu trời mà chán quá là mình phải đi học không có được đi chơi á I can't go out and play không được đi ra ngoài và chơi ừ, mặc dù hôm nay là một cái ngày nắng rất là đẹp đó, nhưng mà bạn không đi chơi được because it's Monday okay good job thank you guys so much now uh, before we learn about the clothes, you guys still remember we learned some adjectives about the, the weather, right? So now we're gonna practice again. We're gonna listen to these sentences and you're gonna practice. Các bạn từng cái này bài này rất là dễ thôi. Các bạn chỉ cần nghe cho cô những cái câu ừ, mình có những cái câu như thế này đúng không? Mình nghe và đây cũng là những cái câu mà các bạn có thể thực hành để nói về thời tiết thì mình có thể dùng cái dạng câu như thế này. Okay? So let's listen to number one and number three. One, two, three. Unit 5, page 55. Activity 2. Listen, point and say. 1. 1. It's cold and snowy. It's cold and snowy. Thay vì mình chỉ dùng đúng một từ thôi thì các bạn có thể tự dùng thêm nhiều từ khác. Ví dụ như thay vì là trời có tuyết thôi mình nói là snowy thì đương nhiên là khi mà có tuyết thì tụi con sẽ thấy rất là lạnh đúng không? thì mình có thể dùng thêm it's cold and snowy vừa lạnh mà vừa có tuyết nữa đó mình dùng thêm nhiều từ để bổ trợ cho nhau giống như là cô có nói là trời mà nóng với ẩm á nóng mà tụi con hay chảy mồ hôi nhiều á it's hot and humid thay vì nói là trời nắng it's sunny thì mình có thể nói thêm it's hot and sunny it's hot and humid trừ vừa nóng mà còn vừa ẩm nữa đó mình dùng những cái cụm như vậy đi chung với nhau ok now number two two It's warm. It's warm, rất là ấm, Three. ấm náp. It's cloudy and cool. It's cloudy and cool. Cool là giờ dễ chịu á. It's hot. Cool có nghĩa là thời tiết dễ chịu đó. À, cloudy and cool. Thường khi mà cloudy thì có nghĩa là tụi con không nhìn thấy mặt trời rõ đâu. Mặt trời nó không có nắng nhiều, nó có nhiều mây, có nghĩa là không có mặt trời nhiều. Thành ra cái thời tiết lúc đấy nè cũng khá là dễ chịu, nó không có bị nắng gắt. Ok. Now, can someone read again these sentences for me? Bao can you help me read? um, one, two, three? These are the sentences that you can use to talk about the weather. If I ask you, what's the weather like? So how can you say, number one? It's cold or sunny. Again, it's cold and snowy. It's cold and it's snowy. Cold and snowy. Yeah, what about number two? Number two? It's queer. Warm. Done. Um. Mm, wow. Warm. Yeah. Number three? It's cloudy and cold. Again, it's cloudy and cool. Cloudy and cool. It's cloudy and cold. Okay, good job. Um, now one more friend. Han Vân, can you help me read these sentences? Number one, two, three. Yes. It's cold and snowy. Good job. Number two. Warm. Yes. Number three. It's cloudy and cool. Yeah, good job, Vern. Well done. It's cloudy and cool. Well done. Good job. Now the next one, guys. Four, five, and six. Unit five. And cool. Four. It's hot and sunny. Hot and sunny. Uh. Five. It's windy. It's windy. Six. It's rainy. It's rainy. Ví dụ trời mà vừa mưa mà tụi con vừa thấy lạnh nữa. Tụi con có thể nói là gì? It's rainy and cold. It's cold and rainy. Okay? Good job. Well done. Now I want to invite one friend. Um, Minh Châu, can you help me? You Minh Châu, can you help me read again these sentences? Four, five, and six. Uh, it's windy. Ah, number it's five. Rainy. It's windy. It's rainy. What about number four? What about number four, Joe, It's hot and sunny. Yeah, good job. Well done. Now one more friend. Uh, Bảo Ngọc, please. Bảo Ngọc, can you help me? Four, five, six. Can you read number four, five, and six for me? It's hot and sunny. Yeah, đúng rồi. Trời nóng và nắng gắt lắm. Đúng rồi. Number five. It's windy. Good job. Trời nhiều gió quá. Number six. It's rainy. Good job. Thank you so much. Thank you, Ngọc. Thank you so much. It's rainy. Well done. Good job, everyone. Okay, so now I think we don't have a lot of time to practice this one. So we're gonna practice this one at home. Cái này thì mình sẽ tập ở nhà trước. Hôm sau thì cô sẽ mời các bạn đóng vai giống như là những lần vừa rồi vậy đó. À, cô sẽ mời các bạn đóng vai cái này hôm nay thì bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe trước sau đấy mình về các bạn có thể mở cái video bài giảng của mình ngày hôm nay lại các bạn nghe lại các bạn tự tập ở nhà trước hôm sau là cô sẽ vào và cô mời three how many characters three friends right one will be the narrator uh, the narrator one will be oh I think there are four ah oh, no three yeah one will be her and one will be her okay now listen to the conversation okay guys listen to the conversation unit 5 page 56. Activity 5. Listen and read. Story All Kinds of Weather. 1. Isabel is happy. Today her class is going on a hike. I'm ready for my hike. I have my hiking boots, water, and snacks. 2. Isabel's mother doesn't think Isabel is ready. Wait a minute. You need your raincoat and umbrella. Why? Is it rainy? 3. She doesn't want Isabel to get wet. No, not right now. But yesterday it was rainy. Oh. 4. She doesn't want Isabel to be cold. And last night it was cold and windy. Take your hat and gloves, too. Okay. 5. Isabel tries to reassure her mom. But, Mom, it's warm and sunny today. Sunny? Oh, then take your sunglasses and sunscreen, too. 6. Now Isabel is ready for all kinds of weather. Now you're ready. Mm, now you're ready. Okay, so that is the conversation. That is about the conversation. But we don't have time, so I cannot invite all your friends, okay? So please practice this one at home, okay? Today we only stop here. You guys did a really great job today. Hôm nay các bạn học rất là tốt nè. Cô mời các bạn là nào cũng có biết được rất là nhiều từ về quần áo nè. Well done everybody. Good job. So now please remember I have sent you guys the homework in the group, right? Cô có gửi cho các bạn cái homework là hai cái live worksheet. Cái worksheet đấy thì các bạn sẽ lên, các bạn bấm vào cái link đó cho cô thì các bạn cứ làm bài bình thường. Cái đấy là mình làm bài thẳng trên cái đấy luôn. Mình làm bài thẳng vào trong cái worksheet đó luôn à, cái tờ đấy đấy cái tờ đấy thay vì bình thường cô sẽ chụp lại cô gửi mọi người rồi mọi người sẽ làm bằng tay mọi người in ra hoặc là mọi người viết đáp án vào trong vở đúng không thì cái này tụi con làm thẳng ở trên đó luôn ở phía cuối nó sẽ có cái chữ finish có nghĩa là hoàn tất á finish tụi con bấm vào đấy sau khi làm xong thì nó sẽ có cái hai cái một cái là email cho ai đó thì mình không cần quan tâm một bên trái á, nó có cái chữ là check my answer cô nhớ là vậy check my answer là kiểm tra đáp án của mình á thì thực ra có thể là sẽ có một vài cái thì mình dùng cái từ khác nhưng mà nó sẽ không cho kiểu như vậy thì các bạn cứ làm cho cô check đáp án check xong rồi các bạn chụp lại cho cô cái bài mà tụi con đã làm ok chụp lại cho cô cái phần bài mà các con đã làm và đăng lên cái group Facebook như là hồi hồi xưa mình hay làm bài tập á mình đăng vào cái group đấy đó thì các bạn đăng cái đáp án của uh, các bạn lên cho cho cô xem ok và hết hôm nay là ngày mai á, cô sẽ gửi thêm một cái bài dạng speaking nữa thì cái bài đấy cô các bạn cứ làm trong tuần này cô không có cho deadline nhưng mà từ đây tới cuối tuần á trong tuần này thôi hai bài cô sẽ cho là một bài cô cho rồi và ngày mai cô cho thêm một cái bài gì speaking nữa thì ngày mai cô nhắn vào group sau cái bài đấy sau đó thì các bạn cứ làm cả hai bài khi nào nộp cũng được miễn là trong tuần này cho cô in this week okay within a week okay uh mm-hmm. -huh. try your best for the homework good job everybody uh, good job everybody for today's class well done Now it's kind of late, right? It's nine. We gotta say goodbye and then go to sleep early, okay? Well done, everybody. Please say goodbye to your friends, okay? Okay, please say goodbye to your friends, okay? Goodbye, Goodbye, Goodbye teacher. teacher. Okay, bye bye, teacher. Bye. Don't forget to do your homework. Teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye, Mà cô chúng ta có học cái bài mà cô cho hai phần năm nay là chấm đáp án của tôi còn cái một phần là giáo viên chấm bài của tôi có hai phần